chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Sản Nhà Tốt Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể mọi người đã luôn theo dõi kênh và ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian vừa qua Thì là cái kênh Bất Động Sản Nhà Tốt ừ, là một kênh chuyên giới thiệu tới mọi người à, về đất thổ cư sổ à, đất thổ cư cũng như là nhà ở liền kề có diện tích sử dụng trên sổ đỏ là từ 30 m 2 trở lên và có giá bán là chỉ từ 900 triệu. Tất cả các dự án bên em đều à, đã có sổ đỏ chính chủ cũng như là có giấy tờ pháp lý đầy đủ có hỗ trợ vay vốn ngân hàng của khách hàng có nhu cầu thì hôm nay em xin gửi tới ờ, toàn thể mọi người một ờ, dự án nhà ở Xuân Phương à, nhà ở liền kề Xuân Phương với diện tích là 40 m vuông hướng nhà là hướng Đông Nam và có giá chào bán là 2 tỷ 550 triệu đồng xin mọi người cùng đi ờ, à, tham khảo nhà của em nhé đây ạ đây là căn nhà mà em muốn giới thiệu tới mọi người cửa của ngôi nhà thì đã được làm à, thiết kế hai lớp lớp ngoài là inox lớp ngoài là inox cửa kéo inox lớp à, bên trong là lớp cửa kính cửa kính là một trong biện hiện tại đang em đang đứng ở tầng 1 của ngôi nhà mọi người có thể thấy khoảng à, chi tiết ở trong ngôi nhà ở của tầng 1 của ngôi nhà đều đã được hoàn thiện xong hết quay đây cho mọi người đây là chỗ để xe rất là rộng rãi chỗ để xe riêng và đây là phòng khách cũng như là phòng bếp mọi người có thể thấy căn nhà được thiết kế rất là hiện đại à, tủ bếp đây ạ tủ bếp được làm bằng à, gỗ công nghiệp tủ bếp được làm bằng gỗ công nghiệp rất là chắc chắn gỗ công nghiệp cao cấp nha mọi người rửa bát cũng như là cái vòi rửa bát ờ, đều được nhập khẩu khẩu hàng nhập khẩu cao cấp đây là nhà vệ sinh tầng một thì là có ở trong này có máy bơm bồn cầu đều được tất cả đều là hàng lên tới tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế ờ, tỉ mỉ chu đáo cũng như là các cái chi tiết rất là hiện đại mọi người có thể nhìn thấy luôn từ trên tầng 2 nhìn xuống CNC ngăn cách của cái hệ thống đèn điện cũng như là uh, trần thạch cao đã được hoàn thiện xong hết uh, nhà vệ sinh phòng ngủ đây ạ mọi người thấy cái phòng ngủ rất là rộng rãi có cửa có cửa sổ cửa sổ làm bằng nhôm việt pháp rất là chắc chắn cũng như là ở đây có hành lang ban công rất là thoáng cửa thông phòng đúng cửa nhôm tính ạ giới thiệu cho mọi người đây là nhà vệ sinh của tầng 2 tầng 3 của ngôi nhà là tất cả đã đầy đủ thiết bị vệ sinh bao gồm là lavabo uh, bệt cũng như là sen vòi thiết bị tất cả đều là hàng nhập khẩu cao cấp của bên em đây là phòng ngủ thứ hai của nhà của tầng 3 cũng có cửa sổ thoáng lấy sáng vào thoáng mát cửa trong phòng cũng là cửa cửa trong phòng cũng là cửa nhôm kính ạ mọi người theo em lên tầng 4 Tầng 4 của ngôi nhà thì được thiết kế là ờ, một phòng thờ và một sân phơi và một nhà vệ sinh một phòng ngủ nữa ạ thì à, mọi người thấy phòng ngủ ở đây trên tầng 4 này cũng giống như ở dưới tầng 3 cũng có cửa thông à, có, có cửa thông phòng là bằng uh, à, nhôm kính và có ban công cũng như là có cửa sổ lén sáng vào trong ngôi nhà rất là tiện lợi đây là phòng thờ ạ thế thật phòng thờ phòng thờ này nhỏ nhỏ xinh xinh này thôi đây là ban công cũng như là sân phơi của ngôi nhà nhìn uh, bao quát vị trí xung quanh mọi người có thể nhìn thấy toàn bộ xung quanh của ngôi nhà đều là nhà cao tầng rất là đông dân cư thoáng đây là nơi để máy giặt giặt rũ còn đây là sân phơi thì em đã giới thiệu tổng quan toàn bộ về ngôi nhà này với diện tích là 40 mét vuông, giá chào bán là 2 tỷ 550 triệu và có hướng là hướng đông nam. Mọi người có thể tham khảo toàn bộ thông tin chi tiết. Mọi người à, thấy hay và like thì chia sẻ kênh cho em cũng như là mọi người cần những thông tin chi tiết hơn thì xin vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại 0983 013 403 0888 041 44 em Ánh uh, Em xin dừng video tại đây Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và theo dõi kênh của em